alo uhm, sau đây xin bài tỏ tâm trạng uhm, nhớ thương ngày xưa yêu em anh đâu ngờ trong trái tim những ước mơ trong tim anh mơ về nàng thời gian yêu em trôi qua giường trôi rất nhanh đã thấm thoát đến hôm nay mấy mùa xuân biết gì từ trong lòng anh thật rất muốn một thiên tương lai anh chúc ngơ ngàng chúc tương tư trong tim bao ngày say đắm mối tình anh yêu nàng như thiên tha rồi đây khi yêu trong cuộc đời lắm khó khăn ước khó đó trong tương lai mai này sao một khi yêu em anh xin nguyện lo lắng em có những khó khăn phải chăm lo cho ngày sau bởi yêu em có nhiều khi chuyện khó biến trước nhiều khi trong tương lai lúc thăng trầm lúc bên nhau tương yêu qua bao sóng gió mối tình anh yêu nàng yêu khát khao biết đến khi nào nhớ thương nay đêm dài mong nhớ đã bao mùa đông mọi lần tiếng sương đêm giá lành biết đến khi nào trái tim này mỗi lần khao khát đã bao mùa xuân mỗi lần tết trong tim ngóng chờ vâng xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe kính chúc một ngày luôn an lạc vui vẻ nhiều may mắn thành công ừ. kính chào và hẹn gặp lại tâm trạng kế tiếp